ngày 1 tháng 10. Khi tiếng chuông báo động vang lên khắp thành phố cảng, bà Lamrek có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Zenikov dưới bong ke. Trước đó, bà Lamrek có chuyến thăm Moldova. Trong vài ngày nữa, chúng tôi sẽ chuyển hệ thống phòng không Iris-T rất hiện đại. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong đối phó với máy bay không người lái. Bà nói với truyền hình ARD. Những tuần gần đây, Ukraine đã hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze do Iran sản xuất gây thiệt hại đáng kể về hạ tầng. Từ tháng 5, đã có thông tin rằng Berlin đang cân nhắc gửi hệ thống phòng không Iris-T cho Ukraine. Mỗi hệ thống này trị giá đến 150 triệu euro, tương đương khoảng 147 triệu đô la. Các lực lượng vũ trang Đức hiện sở hữu các hệ thống được đánh giá là hiện đại nhất thế giới này. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Moldova Anatoly Nosatis tại Chisinau, bà Lambrecht kêu gọi các nước phương Tây chớ ngần ngại cung cấp vũ khí cho Ukraine vì lo rằng Nga sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải cẩn trọng, nhưng chúng ta không thể để mình bị tê liệt. Bà nói, Ukraine đã liên tục kêu gọi Đức ủng hộ Ukraine nhiều hơn nữa, nhất là những vũ khí tấn công như là xe tăng hiện đại mà Kiev cho biết họ đang cần để đối phó với quân Nga. Tuy nhiên thì Berlin vẫn chưa đồng ý gửi những vũ khí như vậy và cho rằng sẽ khiến tình hình leo thang. Đức cũng nhấn mạnh rằng đến nay chưa có nước nào gửi xe tăng hiện đại cho Ukraine ngoài những phương tiện từ thời Liên Xô mà các nước láng giềng của Ukraine còn trong kho. Nga điều gấp số lượng lớn tên lửa Iskander tới biên giới Ukraine. Một đoàn tàu gồm 17 xe mang phóng tự hành của tên lửa Iskander được ghi nhận đang tiến về biên giới giáp Ukraine. Theo nguồn tin, đoàn tàu nói trên mang theo ít nhất là 17 hệ thống phóng tên lửa Iskander cũng như các phương tiện vận tải vào cần. Tất cả đang di chuyển theo hướng khu vực Kherson. Điều này có thể cho thấy rằng một thực tế là trong tương lai gần thì những vũ khí trên không chỉ có thể được sử dụng để phòng thủ các vùng lãnh thổ mà Liên bang Nga vừa tuyên bố sáp nhập, mà còn để tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều đặc biệt cần nhắc đến đó là đạo luật Lindsay do Mỹ thông qua nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Do vậy, nhiều trang thiết bị dự kiến sẽ tới quốc gia Đông Âu này và Nga đang tăng cường Iskander nhằm đón lõng trước. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander không chỉ sở hữu tầm bắn xa mà còn có khả năng hủy diệt rất lớn. Đồng thời, điều quan trọng hơn đó là vũ khí như vậy cho phép tung đoàn tấn công rất nhanh chóng. Giới chức quốc phòng Nga hy vọng vũ khí trên sẽ phá vỡ kế hoạch của chính quyền Kiev và đánh bật các lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đang diễn ra giao tranh bao gồm Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Mặc dù thực tế là đoạn video được quay lại một trong những nhà ga, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn rằng đoàn thiết bị quân sự bị bắt đang di chuyển cụ thể đến vùng Kherson hay là một địa điểm nào khác. Moscow khẳng định tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của họ đã có màn thể hiện xuất sắc ở chiến trường Ukraine. Nhưng theo Kiev thì xác suất trúng đích của những quả đạn này chỉ đạt chưa tới 40%. Trong một diễn biến khác, một hình ảnh mới được đăng tải cho thấy nhiều loại thiết bị quân sự khác nhau bao gồm xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, xe tải quân đội cũng như là xe chở quân nhân được Nga tăng cường cho mọi trận. Hình ảnh về đoàn quân xa này được ghi lại khoảng một ngày trước và bản thân thiết bị có thể được gửi đến tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm tăng cường sự hiện diện của nhóm quân Nga tại Ukraine. Đánh giá sơ bộ có thể thấy rằng đoàn xe bao gồm các chiến đấu bộ binh chưa xác định có lẽ là các loại BMP-1, một xe bọc thép với pháo phòng không, xe tăng T-72, xe tải Việt giã và thiết bị quân sự đặc biệt trên đường dây. Có tất cả là 19 phương tiện chiến đấu xuất hiện ở trong khung hình. Tuy nhiên thì vẫn chưa xác định được tổng số thiết giáp do đoàn tàu nói trên vận chuyển. Đánh giá theo hướng chuyển động thì đoàn tàu đang di chuyển về phía bán đảo Crimea. Theo một số giả thiết được đưa ra, thiết bị quân sự có thể dành cho những người thuộc diện nghĩa vụ quân sự được huy động theo lệnh động viên một phần. Tuy nhiên, hiện tại thì vẫn chưa có thông tin xác nhận nào về dữ liệu này. Nga sẽ cần nhanh chóng tung lực lượng dự bị 300.000 quân mà họ mới huy động cho chiến trường, nhất là khi quân đội Ukraine mới đây đã kiểm soát hoàn toàn Liman và đang phát triển lực lượng về phía đông cũng như phía nam. Ngoài các vùng đất mới tuyên bố sáp nhập thì Nga còn phải tăng cường phòng thủ cho bán đảo Crimea khi Ukraine đã khẳng định sẽ không dừng lại trước những lời cảnh báo từ Moscow. Phương Tây tăng sức ép lên Nga Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục được đẩy lên cao sau những bước đi mới nhất của các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30 tháng 9 cho biết đã ký đơn xin gia nhập NATO ngay sau khi Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng đồng loạt có động thái tăng thêm sức ép lên Moscow vì hành động trên. Mỹ đi đầu với một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng trăm nhân vật và công ty của Nga. Trong số những cái tên bị trừng phạt có bà Envira Sakibzadovna Nabiulia, thống đốc ngân hàng Trung ương Nga, gồm 109 thành viên Duma Quốc gia Hạ viện Nga, 169 thành viên Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, vân vân. Canada cũng áp đặt trừng phạt thêm lên một loạt các quan chức, doanh nhân của Nga và người thân của họ. Riêng luật trừng phạt của Anh còn bao gồm lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28 tháng 9 công bố một khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,1 tỷ đô la cho Ukraine. Tính luôn con số này, theo đài CNBC thì Washington đã cam kết hỗ trợ cho Kiev là hơn 16,2 tỷ đô la kể từ khi xung đột Ukraine-Nga nổ ra vào cuối tháng 2. Dù vậy, Nhà Trắng lại đang tỏ dấu hiệu cho thấy họ không ủng hộ yêu cầu của Ukraine về việc đẩy nhanh thủ tục gia nhập NATO. Theo đài RT của Nga, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 30 tháng 9 cho rằng bây giờ chưa phải là thời điểm phù hợp để xem xét đơn xin gia nhập NATO của Ukraine. Ông Sullivan nhấn mạnh cách tốt nhất để Mỹ và các đồng minh giúp đỡ Ukraine lúc này là thông qua sự hỗ trợ quốc tế. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh tư cách thành viên đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ 30 thành viên NATO. Quan chức này cam kết dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, nhưng nói thêm là điều này không biến NATO thành một bên trong xung đột giữa Nga và Ukraine. và cùng ngày, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ có nội dung lên án hành động sắp nhập lãnh thổ Ukraine của Moscow. Theo đài RT, 10 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo nghị quyết này, trong khi 4 thành viên bỏ phiếu trắng đó là Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Gabon. Phát biểu ở tại cuộc họp, Ông Vasily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng các vùng nói trên đã trở thành một phần của Nga thông qua cuộc trưng cầu dân Ý mà người dân đã chọn. Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết. Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II Lý do khiến Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine Tổng thống Putin ngày 30 tháng 9 đã ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine, gồm Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye vào Nga. Ông Putin tuyên bố những người dân sống ở bốn vùng này đã trở thành công dân của chúng tôi mãi mãi và khẳng định Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ mới bằng tất cả phương tiện sẵn có. Về phần mình, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích động thái của Nga cảnh báo sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ và buộc Nga phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Còn Mỹ và các đồng minh châu Âu coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Theo giới phân tích, động thái này của Nga sẽ khiến tình hình chiến sự diễn biến phức tạp hơn và tạo ra trở ngại lớn đối với cuộc đàm phán giữa Moscow với Kiev nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị phù hợp. Cây bút Matthew C. Mai của National Internet cho rằng có hai lý do khiến Nga nhanh chóng sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhzhia có diện tích khoảng 100.000 km vuông, tương đương 15% tổng diện tích Ukraine. Thứ nhất, Nga nhiều khả năng muốn ngăn chặn Mỹ và đồng minh tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch phản công của Ukraine. Sau khi Ukraine phát động song song hai cuộc phản công lớn tại phía Bắc và phía Nam nước này, Nga đã phải rút quân khỏi nhiều địa điểm thuộc vùng Kako. Tuy vậy, quân đội nước này đã ngăn cản được đà tiến của lực lượng Ukraine tại Kherson. Sắc lệnh động viên một phần mà Tổng thống Putin ban bố hồi đầu tháng này là một phần trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang chiếm giữ và củng cố các tuyến liên lạc khi mùa đông đến gần. Nếu như ở Kako, các lực lượng Ukraine có thể nhanh chóng áp đảo một số đơn vị Nga vốn có ít binh sĩ và vũ khí thì tại Donbass và Kherson. Kiev khó lòng vượt qua được các vị trí cố thủ của Nga. Moscow dường như đang đánh cược rằng Mỹ và đồng minh sẽ không muốn nguy cơ chiến sự leo thang có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân do vậy. Thay vì chuyển giao thêm khí tài quân sự tiên tiến hơn, họ sẽ phải buộc Kiev chiến đấu với những loại vũ khí mà họ đã cung cấp cho đến thời điểm hiện tại. Thứ hai, việc sáp nhập bốn khu vực này sẽ được coi là một phần thắng lợi của Tổng thống Putin trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Điều đó không chỉ giúp ông chấn an dư luận trong nước mà còn giúp Moscow có lý do để tránh giao lại lãnh thổ cho Ukraine trong bất cứ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tổng thống Putin có lẽ cho rằng các lực lượng Nga có thể khiến quân đội Ukraine suy giảm sức chiến đấu trong vài tháng tới và buộc Kiev phải tiến đến bàn đàm phán hòa bình cũng như phải chấp nhận điều khoản sáp nhập lãnh thổ của Nga. Một số chuyên gia khác lại cho rằng đây là bước chuẩn bị cho lệnh tổng động viên có thể được ban bố sau khi Quốc hội Nga hoàn tất thủ tục pháp lý để sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine. Dự kiến vào đầu tháng 10 tới, ông Ivan Fedorov, cựu thị trưởng thành phố Melitopol do Nga kiểm soát cũng cho rằng mục đích sau quyết định sáp nhập của Nga là để huy động người Ukraine phục vụ cho chiến dịch quân sự. Xung đột đang ở giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhà phân tích Matthew C. Mai lưu ý, Việc huy động thêm lực lượng dự bị có thể giúp Nga giành được lợi thế trên chiến trường trong thời gian tới. Nhưng điều đó không thể ngăn cản các nhà hoạch định chính sách của Mỹ tăng cường viện trợ cho Ukraine, chẳng hạn như cung cấp thêm nhiều vũ khí tiên tiến hơn để giúp Kiev thu hẹp khoảng cách về năng lực chiến đấu với quân đội Nga. Ukraine chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của Moscow và từ bỏ cuộc chiến nếu Mỹ cùng đồng minh tiếp tục cung cấp cho họ một lượng lớn viện trợ quân sự. Đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Washington muốn rút chân ra khỏi cuộc chiến ủy nhiệm. Các quan chức trong chính quyền Biden cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả thảm khốc nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nói cách khác một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ khiến Mỹ đáp trả mạnh mẽ. Các động thái ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ có thể dễ dàng vượt tầm kiểm soát và khiến cuộc xung đột tại Ukraine lan rộng. Sau khi Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin. Với tuyên bố này, nhiều khả năng sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán cũng như công thức chính trị nào có thể giải quyết những lo ngại về an ninh của cả hai bên để chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin sẽ không tự nguyện từ bỏ quyền kiểm soát đối với bốn khu vực vừa được sáp nhập, còn Ukraine tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu để giành lại vùng lãnh thổ đã mất Nga từng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine và việc nước này sắp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine làm dấy lên câu hỏi Moscow sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc tấn công vào những khu vực này. Không ai biết ông Putin có thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, nhưng rõ ràng ông ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho phương án này. Thomas Pickering, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận định. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 30 tháng 9 cho biết Mỹ nghiêm túc trước các mối đe dọa hạt nhân từ Nga, nhưng chưa thấy có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Giới phân tích cho rằng, chiến sự sẽ diễn biến khó lường, khi giờ đây Nga coi bốn tỉnh của Ukraine là lãnh thổ của mình. Về mặt lý thuyết, nếu Ukraine tấn công các khu vực đó thì đây sẽ là lần đầu tiên một cường quốc hạt nhân bị tấn công và có nguy cơ mất lãnh thổ. Một câu hỏi khác là liệu Nga có tiếp tục theo đuổi mục tiêu mà họ đặt ra ngay từ đầu cuộc xung đột là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực đầu bát hay không? Điện Kremlin đã tập trung vào Donbass kể từ giai đoạn 2 của cuộc chiến, song vẫn chưa rõ liệu Nga có để ngỏ khả năng chấm dứt giao tranh nếu giành được mục tiêu này hay không. Theo cây bút Matthew C. Mai, cuộc chiến Nga-Ukraine đang ở giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết và rất khó hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiến sĩ Volodymyr Tiuk, Đại học Trung Âu, tại Áo dự đoán Nga sẽ tìm cách gia tăng hành động quân sự trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11. Khi đó, khả năng ứng phó của Ukraine sẽ phụ thuộc vào tốc độ hỗ trợ vũ khí hạng nặng từ phương Tây. Còn với quân đội Ukraine, trước mắt, họ có thể tiếp tục phản công cũng như tiến hành các cuộc tập kích vào những vị trí và tuyến hậu cần của Nga trên các vùng lãnh thổ mà nước này vừa giáp nhập.